This video carry proposal them wey dey fit save life them, and then stop coronavirus making no spread all side. Di translator na for one of Cameroon e kontri tok dem say sef. Nsa atong tong mun dan chum chum. Elwen wa heri ka bon wa fosu. Mun ji fe duala. Fe mama ala Cameroon. Mun yi musin mun gang mun da. Bani goni fi ni jini sene betong coronavirus di. Bani kanga bani gon chanan ga bani fan na. Nde sa asengem kou pou nge, nou koni pou nou koni chen nou tenne nou yue den nou be. Pou pou tou son bi, pou nou ton ton chen chen pou moun moun biwi. Nou koni pou nou koni chen nan nou ke be fan nou. Pou ou jia langou gen ten nou koni. Pou nou koni jwi nou. Ouwe yon gen, tiba gangou. Tiba wati gangou me kwen nou mwen kwen moun moun moun yang nou. Ou kwen moun kwen moun jine. Jine kwen moun kwen. A kwen jan a kwen jan moun jine an ki jan gen ton moun chan. Ou kwen moun jie, a jie moun kwen moun. Pou nou koni jwi nou. hati n gali bɛ tia n gali bɛ k'i tia taa nugɔni nu ni dee nu a nugɔni bɛ nugɔni cɛ na ni beeri a fugo dangdui kan sa dangdui bɔ bɛ ŋo k'i tɛ nugɔni bɛ shɛ fɔ nu ka bɛ kɛ fuka fuko jɛn bɛ k'o jia a cu nugɔni fɔ nuura taɣami bɔŋ na ni bɔ bɔ cɔŋɔri a fugo dang bɛ kɛ dui n sa dang kɛ ikɛ dui la n sa dang bɛ kɛ dui a fugo dang kɛ ikɛ dui di a tɛ den ŋa minɛ k'i tɛ mu yaa naa la n nyuma cɛ juu minɛ k'i tɛ mu faɣa ni ไม่ยอมก็มันเลยคือผมเลยก็ต้องรีบีมันจำบีจีบังก็โอเคที่มันสูงนึกว่ามุกมันจำจำโอ้ที่สูงกว่มุกสูงนึกเขี้ยสูงนึกเคี้ยนึกคิดว่าเออเออฉันนะก็มันนึกคิดว่าทิ้งได้ดีมั้งยี่เจ้าหนูบุกบุกงับบังก็โอ้ยันนี่เลี้ยวยันนี่เลี้ยวนึกชูวบุกอันนึงอ่ะก็นับกูเลยนึกอันนั้บุกอันนั้นจีจอยจีก็จีจอยนึกนึกว่าจะฉันนึกว่ามุกนึกว่ามันนุ่้ยี่เจ้าหนูบุกบังก็ 到不让我慢动，可个杆子拆起哩，可可杆子把身挪啊，可腰家扭不喝，那个他么肯定有一家扭。一前扭不等个可，到我们那边金呢，他们就找，可个金呢，我们不搞嘞啊，我们不弄金呢。我们那不金呢，我个金呢能跟着快有的，可我们那边金呢，人家杀了去，我金呢得杀得下，用我金的话，我个每按一部步，分到几哇。以前扭不等个可，每按一部步，阿伯金呢个阿叔。 nti ita n diga h u s e n n u e a nti ita amita na nti ita n diga ncuwa t la mo mi bote ngo gani ti ijo ji ngo gani ti ijo ji onga bu nu ka onga bu ting ting ni ben n u abanga jina n a sata ice nyobu danga ka asara ci yi uti fu ga de ba ji n o uga atu uga asara ci yi uwi a kibtu m u limu kibtu m u limu ke kibtin cuwu ba kan ni liu ni cuwu da jan a ko ni chano yang sa ko nu ujin diga adenga ne goni ban gon c h a n a ne bufan a la bo bi yondong o jo te ndega o fu gan go yen nga o fu ma gan fa anyu jo yen nga anan ban yo h a n a ne ketente nan ke ban yo shi ina mun te skip go bunga nga la ya ne goni ban gon che nan n bu ga chara tong ne corona virus li mun te skip go bunga ne goni jo ne ju ri ri am ne nan de fa ma yam go ne ngong nan ne che te ne ngong ga bon ne ngong fa te mi chi am go ba bi bu ba li ne ne gona mpo grete mu fugo mu bugo fugo ka mu sa abo ba ngu gati ne goni o fuka no jeje ka bu kishin sa enu je mi yanu ga bongo sirin goni nu je ba ngu goni ba ngu tana ga bu fan na mi te uskin bu bongo ta mun cha ta ne nyi chong ori am ne cha mi yanu ga mun nyu ma mun cha ta na am ne li ne mun nyu ma ma na ka ga shi ne mi te mu ku ne goni mi te uskin bu bongo mi te mu ga chong ori ngu bu yi an nyu shi ne ga bu jwa mbu yi te ka uskin bu bu na ne fuka to ko mu ya bu bu kem ne bu ji ga ma dang